Rồi, hello, xin chào anh em Thì lời nói đầu tiên, Cường chúc anh em ờ, sức khỏe nha Và cũng ờ, hôm nay ờ, nói chung làm video này á Chúng để tâm sự với anh em thôi Đó, thì thời gian qua thì cũng có rất rất nhiều anh em có gọi cho cho bên Cường Và nói là là em bị thế này, em bị thế kia Nó nói thẳng là bị lừa đó anh em Đó, nó trâu là bị lừa đó Thì nói với anh em như này nè Buôn bán kinh doanh thì rất nhiều thể loại, đúng không ạ? cái đầu tiên anh em chơi á thứ nhất là uy tín thứ hai là sản phẩm đúng không thì sản phẩm chưa nói tới nói tới uy tín trước đã cứ uy tín là như thế nào uy tín là khi anh em mua một cái sản phẩm ở một cơ sở nào đó bất kỳ mà người ta chịu trách nhiệm về cái sản phẩm đó đó gọi là uy tín đúng không anh em còn nói về sản phẩm á, có chất lượng hay không á thì chưa biết được tại vì dòng máy móc hoặc là như hỗ trợ cho anh em thì có thể nó bị trục chặt hoặc là bị hư như thế nào đó nhưng mà cái người mà mà mà mà mà mà, mà bán cho các bạn người đó có chịu trách nhiệm về vấn đề hay không có xử lý được cho bạn hay không đó đó là một cái câu hỏi rất lớn nha anh em và cũng có rất nhiều anh em đã bị bị trường hợp đó rồi chứ không phải là không mới đây thôi mới đây tầm uh, ba giờ đồng hồ trước đó nếu như cái bạn đó mà coi video này thì cường nói luôn cho bạn nhà biết nha đó thì bạn ấy mua một cái sản phẩm của một cơ sở nào đó cường không biết thì bạn ấy mua hết uh, một khoản tiền đi chưa không nói rõ tiền một khoản tiền đi bốn năm triệu rồi đó thì à, bạn ấy mua xong thì về nhà chơi không được bị một cái trục chặt gì đó không biết thì bạn ấy điện lên một cơ sở đó thì thuê cơ sở đó không nghe máy hoặc là đánh trong lãng đi đó các bạn đó thì uh, bạn ấy mới điện cho mình và hỏi thì bạn ấy hỏi thì mình cũng tư vấn cho các bạn sau mà bạn bạn bạn bạn ấy à, mới biết được là bạn ấy bị lừa đó thì mình nói như này cái cơ sở bán thì nó nhiều lắm anh em thì hôm nay á, bên cường á thì à, cường trưng bày lên đây để cho anh em thấy được là mình có bán thì mới có có đồ trưng bày anh em ạ có bán thì mới có đồ trưng bày đúng không chứ không đâu đâu mà tự nhiên có mấy cái này mà để mà trưng bày lên cho anh em xem đâu đó có có bán thì mới có trưng bày rồi thì nói sơ sơ vậy thôi à, tâm sự với anh em vậy thôi còn bây giờ nói tới đồ à, cờ bạc biệp của anh em chơi thì giờ nói thế này thì giờ còn tầm 3 tháng nữa 4 tháng nữa 5 tháng nữa nói chung là chính xác là còn 3 tháng rưỡi 4 tháng nữa thôi là Tết 2021 rồi thì à, bên Cường cung cấp cho anh em đầy đủ các bộ môn chơi đó, anh em nhìn trên màn hình này bài nè nha bài đây và cái đây là anh em biết cái gì rồi chứ nữa đây là kính đánh bài rồi kính đánh bài bài bài kính đó anh em đó nhìn là biết rồi đúng không cái thứ hai là bầu cua Cường nhận làm tất cả các nhãn mát bầu cua tem kích cỡ hộp xốp hộp giấy anh em nha và có có cung cấp tem cho anh em luôn đây anh em nhìn nha tem là đây là cường cắt sẵn đó khách nào đặt là cường gửi liền đây nha còn thích nữa anh em lấy từng tấm ở dưới nè nó có tấm tấm đó anh em thích về cắt cỡ bao nhiêu anh em cắt đó nói là phải có làm có thì mới có nói được anh em à chứ không có nói ai tin đúng không còn mấy ờ, cái thành phần nào mà bị lừa thì ờ, nên nhìn kỹ nha ở đây là có thì mới nói không có thì không nói nhìn kỹ nha và liên hệ số điện thoại nè 0898 54311 đó, bên cường đầy đủ cung cấp cho anh em anh em nhìn thấy trên hai cái màn hình có hai cái chén không hai cái chén đó là hai cái chén quýnh sóc dĩa với tài xỉu đó camera đánh từ xa đó bao cho anh em quýnh ở trong nước Việt Nam anh em nha bao cho anh em quýnh ở trong trong nước nha cái thứ hai về nói về tà nói về uh, tài xỉu đi thì tài xỉu nó có nhiều thứ chơi nắp camera anh em thấy không thâu thùng camera anh em nói chung là hiện tại là trên này là toàn là thâu thùng camera chén camera nắp camera và bầu cua bài bài thì có ba loại bài lỗi số nè bài lỗi tam giác bài lỗi ô vuông và bài lỗi bài máy đó, và bài kính nữa à, 5 loại bài máy nè bài máy là một bài kính là hai bài uh, lỗi tam giác là ba bài lỗi to, uh, số là 4 bài lỗi uh, ô vuông là 5 nói chung là năm loại bài rồi trên màn hình mọi người nữa còn cái mũ đó cái mũ đây là quýnh là chuyên về uh, cảm ứng nha anh em bắt uh, nói chung là cảm ứng bắt từ xa đó thì nói sơ như vậy thôi anh em cũng đủ hiểu là cái như thế nào rồi nói chung là quan trọng nhất là uy tín nha anh em bên cường bán thì bên cường có có đảm bảo được là chỉ cho anh em cách chơi thứ nhất thứ hai là xử lý cho anh em những cái trường hợp gọi là nó bị về máy móc ở ờ, nó bị trục chặt linh tinh á thì à, nếu anh em không à, rớt nè không vô nước thì cường có thể là xử lý được còn nếu em rớt hoặc vô nước thì anh em thông cảm thì cái đó không bảo hành được cho anh em rồi anh em xem video thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho cường hoặc là anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 11 kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho cường Cường sẽ chỉ cho anh em về cái tất cả các bộ môn chơi nhất bầu cua nè bài hoặc tài xỉu luôn nói chung là đầy đủ cho anh em chơi nên anh em yên tâm về vấn đề gọi là là là là bị ờ, thế này kia tại vì đâu anh em đừng ham rẻ nhớ chưa đồ bịp mà ham rẻ là chết nha anh em đó nói vậy nói chung là mặt ngọt thì chết rùi thôi nói vậy cho nhanh mặt ngọt chết rùi rồi chúc anh em ờ, cái năm 2021 này thành công nha anh em xin chào anh em